Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình truyền hình nhân đạo hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung sau. Màu áo đỏ thân thương, đồng hành bền bỉ cùng các cấp chính quyền và người dân